điểm qua cái diễn biến giao dịch trong phiên ngày hôm nay à, tiếp theo thì anh Du sẽ đưa ra những cái quan điểm chia sẻ về cái diễn biến thị trường trong thời gian tới và phần cuối cùng sẽ là phần Q&A là các chuyên gia hỗ trợ để giải đáp cho anh chị những cái câu hỏi về thị trường hay cổ phiếu à, ngay từ bây giờ thì anh chị có thể để lại cái câu hỏi về cổ phiếu ở trong phần chat tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp giúp để vào bắt đầu chương trình thì Linh xin phép được uh, điểm qua về cái diễn biến giao dịch của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì trong phiên dịch ngày hôm nay thì thị trường ờ, tiếp tục duy trì được một cái ờ, đà xanh ờ, xanh điểm khá là tốt trong phiên ngày hôm nay cụ thể chỉ số vn index đóng cửa ở mức tăng hơn 6 điểm và trong phiên đã có những cái thời điểm mà chỉ số đã bị bán trở lại ví dụ như là 10 giờ sáng thì chỉ số đã bị bán ngược trở lại trong phiên sáng và sau đó thì được cầu vào và giúp cho thị trường hồi phục đóng cửa cao mức nhất phiên trong phiên ngày hôm nay nhìn sang chỉ số VN30 thì anh chị sẽ thấy rằng là rõ ràng phiên ngày hôm nay chỉ số VN30 khỏe hơn rất nhiều so với ờ, VN Index. Độ rộng của thị trường cũng được thể hiện uh, cụ thể VN Index thì chúng ta thấy rằng chỉ có 221 mã giảm. Trong đó chỉ có 187 mã tăng, 53 mã tham chiếu. Uh, nhìn sang VN30 thì số lượng cổ phiếu tăng chiếm phần lớn. Ở đây chúng ta thấy là 24 mã cổ phiếu sắc uh, xanh trong phiên ngày hôm nay trong khi đó là có 6 mã giảm điểm nhìn qua về cái ờ, những cổ phiếu mà cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong phiên ngày hôm nay thì ở đây anh chị thấy rằng là có ba cái cổ phiếu lớn trong đó có Maxan này FPT Gas Sap hay là uh, Techcombank là những cổ phiếu mà đóng góp vào cái đà tăng uh, cho thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay ở chiều ngược lại thì cổ phiếu GVL uh, và BVH hay Đạm Cà Mau là những cổ phiếu khiến cho chỉ số của chúng ta giảm điểm trong phiên ngày hôm nay Thanh khoản của giao dịch ờ, của ngày hôm nay thì có phần ờ, giảm nhẹ so với ngày hôm qua. À, chính là cái phần ờ, ừ, màu vàng này chính là cái giá trị giao dịch của phiên ngày hôm nay. Còn phần xám là giá trị giao dịch của ngày phiên trước. Độ rộng thị trường trong phiên ngày hôm nay thì có phần hơi tiêu cực một chút khi mà cái số lượng cổ phiếu giảm điểm và tham chiếu chiếm quá bán. Trong khi đó số lượng cổ phiếu tăng thì chúng ta duy trì ở mức 35 đến 40% Khối ngoại thì tiếp tục duy trì bán đà bán dòng trong phiên ngày hôm nay. Tập trung vào các cổ phiếu như Hòa Phát, Vinamilk. Các cổ phiếu trong nhóm VN30 hôm nay thì à, cho thấy một cái tín hiệu nó khá là tích cực. À, đặc biệt là các cổ phiếu FPT. Hôm nay của FPT có phiên à, tăng gần 5%. À, hay các cổ phiếu như SAP. Thì SAP hôm nay cũng tăng lại trở lại 2,6%. À, các cổ phiếu ngân hàng thì cũng duy trì được cái tín hiệu tích cực trong phiên ngày hôm nay. À, Masan cũng duy trì được đà tăng hay là Vinamilk cũng duy trì đà tăng chỉ có 6 mã cổ phiếu giảm điểm trong phiên ngày hôm nay nhìn về cái diễn biến của à, thị trường sau cái phiên giao dịch hôm nay thì anh chị sẽ thấy rằng là tuần này gần như là cái phiên này là phiên đóng cửa tuần tức là 5 phiên liên tiếp thị trường đã ừ, duy trì được cái đà tăng trong cái tuần này khối lượng giao dịch à, cũng có sự cải thiện nhất định so với các phiên à, giao dịch trong tuần trước và hiện tại chỉ số đang tiệm cận cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đâu đó quanh 1370 ờ, đến 1380 điểm và nhiều khả năng thì ờ, khi mà thị trường tiếp cận cái vùng giá này thì khả năng sẽ có những cái cái sự rằng co ở vùng giá này tuy nhiên thì ờ, cái diễn biến của thị trường trong những phiên giao dịch gần đây nó khá là tích cực khi các phiên nến tăng này nó liên tục nó xuất hiện và các phiên sau đóng cửa cao hơn các phiên trước khối lượng giao dịch thì ở thời điểm hiện tại cũng khó có thể kỳ vọng được ờ, khối lượng nó sẽ sớm trở lại ở thời điểm hiện tại à, tuy nhiên thì với cái diễn biến giá tích cực trong ờ, tuần vừa rồi thì có thể hy vọng trong tuần trong thời gian tới thì khối lượng sẽ sớm quay trở lại thị trường nhóm cổ phiếu dầu khí thì sau phiên giao dịch ngày hôm ờ, trước điều chỉnh nhẹ một chút thì các cổ phiếu đều có dấu hiệu hồi phục trở lại trong phiên ngày hôm nay các cổ phiếu cảng biển thì cũng duy trì được những cái tín hiệu tích cực phiên giao dịch ngày hôm qua và phiên giao dịch hôm nay tiếp tục duy trì được sắc xanh rồi ạ à, linh vừa đã điểm qua về cái diễn biến thị trường trong cái việc sáng hôm nay thì anh du anh có thể chia sẻ với à, à, anh các anh chị nhà đầu tư cái quan điểm của anh về thị trường sau cái phiên dịch hôm nay không ạ Alo, xin chào mọi người. Rất vui được gặp mọi người trong cái phiên dịch cuối tuần. Diễn biến thị trường thì chúng không có cái quan điểm gì mới đâu. Sau cái đây vài tuần thì mình vẫn giữ quan điểm rất là lạc quan về thị trường thôi nhất là trong cái tuần vừa qua thì diễn biến thị trường đã có những cái phiên breakout qua cái kháng cự của ờ, mô hình ờ, tam giác rồi và có đến 5 phiên tăng liên tiếp đây là một tín hiệu rất tích cực mặc dù thanh khoản thị trường thì nó cũng chưa mạnh nữa mà chúng ta coi cái tuần này là cái tuần gọi tăng trong nghi ngờ tại vì thường cái trạng thái trường sau một cái thời gian nó ảm đạm thì khi đi lên thì nó có thể tăng từ từ và duy trì nhiều phiên liên tiếp và dòng tiền cũng vào một cách nó thận trọng thì chính vì như thế thị trường nó chưa quá nóng nên ra nó cũng, cũng tốt thôi tại vì nó sẽ luân phiên nhau nó sẽ ờ, thay ờ, thay nhau dẫn dắt thị trường nhất là các cái cổ phiếu lớn tâm lý dòng tiền nó sẽ đổ dần dần thị trường nó không tạo sự hưng phấn quá và nó cũng không tạo những cú mà co giật mạnh thì cá nhân du nghĩ cái trạng thái thị trường hiện tại là tích cực và như trao đổi các anh chị trong ờ, các bản tin trước cá nhân du vẫn đặt một cái kỳ vọng là một nghìn năm 1.525 1.530 điểm ở những tháng cuối năm ấy, tại vì cái mô hình tam giác thì nó là tiếp diễn của mô hình ờ, tăng giá trước đấy và thường cái xác suất nó sẽ đi theo hướng tăng ngay cả trong lúc mà trường sideways thì du cũng luôn đặt cái kỳ vọng về cái hướng tăng nó cao hơn và hiện tại nó đã break out cái kênh ờ, giá giảm từ tháng 6 đến tháng 8 rồi thì uh, nó chỉ có cái kháng cự nhẹ ở đâu, đâu đó 1380 điểm vào tháng 8 này và cái kháng cự của tháng 6 là 1425 điểm là kháng cự quan trọng hơn Tôi nghĩ là trong tuần tới thì nó sẽ có cơ hội để test lại cái vùng 1380 và cũng có thể ờ, sẽ tiến dần về ngưỡng 1425 vùng đỉnh cuối tháng 6 ấy. và quan điểm của du thì ờ, hiện tại thì về mặt lý thuyết thì ờ, kỳ vọng là 1530 nhưng rõ ràng chúng ta có một cái kháng cự rất lớn ở vùng 425 nơi mà rất nhiều cổ phiếu giảm mạnh đợt tháng 6 nhất của từng ngân hàng thì tạm thời chúng ta cứ đặt một cái kỳ vọng lên lại 1425 đã rồi chúng ta quan sát chúng ta tính tiếp vì từ nay tuần tuần tới thì khoảng cách hiện tại đến đỉnh đấy nó vẫn còn đâu đó khoảng hơn 50 điểm đúng không ạ khoảng 53 điểm có đủ thời gian để chỉ số vận động và điều chỉnh rồi ờ, dần dần đi lên cái ngưỡng đầu mình vẫn duy trì quan điểm lạc quan thị trường thôi nếu mà nhìn theo các chỉ báo đến giờ này các chỉ báo kỹ thuật thì nó cũng rất đồng thuận cho cái việc tăng điểm rồi chỉ có khối lượng thôi tức là chỉ cần ờ, đợi những cái phiên thanh khoản 21 ờ, hay 2 nghìn tỷ trở lên thôi hiện tại thì thanh khoản thị trường nó vẫn chưa quay trở lại mạnh mẽ như cách đây khoảng vài tháng thì đấy là cái điểm mà hơi hơi trừ một chút nhưng mà cá nhân dung nghĩ là mọi thứ nó đang tích cực lên mình nhìn cả điểm số lẫn cái vận động của dòng tiền tại vì ngoài điểm số thì dòng tiền trên thị trường nó vẫn phân hóa tốt vẫn nhiều cổ phiếu vượt đỉnh kể cả nhóm hàng ờ, nhóm ngành ờ, vốn hóa lớn hay là mid cap hay là small cap thì về cơ bản thì dung nghĩ là tuần tới triển vọng thị trường nó sẽ tích cực thôi nó vẫn tích cực giống như tuần này thôi có lẽ nó sẽ có một chút cản ở ờ, đầu giữa tuần sau khi nó chạm vào cái ngưỡng 1380 nhưng mà cái diễn biến nó sẽ dần dần tiến về cái vùng đỉnh cũ của tháng 6 thôi còn Ờ, về mặt lý thuyết thì nó sẽ có xác suất vừa để lên lại 1530 điểm nhưng chúng ta cũng phải quan sát tại vì ờ, người thấy là trong ờ, vài tuần gần đây cái diễn biến của các chỉ số lớn của thị, thị trường thế giới thì cái diễn biến rất là thất thường với những phiên tăng phiên giảm rất là thất thường thật ra là chúng ta cũng không nên quá lạc quan uh, cả các cổ phiếu của những, và các nhóm ngành cá nhân du thấy là như hôm nay thì có nhiều cái tín hiệu nó cũng tích cực ví dụ như FPT là cổ phiếu mà nó đã sideways đâu đó khoảng 2 tuần ấy thì nó cũng bắt đầu ờ, vượt đỉnh đi lên thì cái diễn biến của FPT là rất là tích cực tại vì ờ, cái việc ờ, đi ngang xong rồi tiếp tục đi lên nó cho thấy là cái tốc độ cái đà tăng trưởng của FPT lại tiếp diễn và thường những cổ phiếu này thì nếu mà là mô hình nền phẳng thì nó hay kéo dài tối thiểu là 3 tháng 6 tháng thì nó sẽ tăng bền vững hơn còn trường hợp FPT nó hơi ngắn tức là cái thời gian kéo dài khoảng hai tháng nhưng mà nó vẫn là xuống đi lên thôi tại vì các cú vượt đỉnh thì nó sẽ giúp cổ phiếu đi lên còn các trường hợp khác ví dụ như gas thì cánh du vẫn duy trì quan điểm đâu đó quanh 115 116 sẽ là cái vùng căn cự mà nó quan trọng và nó có thể uh, có áp lực ở đây tức là tuần tới nó sẽ chạm lên đấy thì uh, quan điểm của mình về cổ phiếu này chắc vẫn là canh để chốt lời thôi cho nó an toàn thôi. thì uh, ờ, nó cũng đạt cái kỳ vọng của nhiều người rồi các trường hợp của các cổ phiếu khác thì uh, nhất là cổ phiếu ngành ngân hàng thì du vẫn đặt niềm tin vào Techcombank vì mình vẫn đặt niềm tin vào một cổ phiếu ngân hàng lớn và có cái tầm ảnh hưởng có vốn hóa lớn có chất lượng tài sản rất là tốt và diễn biến của Techcombank trong những phiên gần đây nó cũng cho thấy là nó đang khá thuyết phục tức là cái cái việc breakout qua cái kênh giá giảm từ tháng 6 đến nay nó đang dần dần uh, nhích dần lên thì nó có một cái cản cự giống như index ở vùng ờ, năm ờ, năm năm năm tư chấm bảy vào tháng 8 và cái cản cự cũ là vùng năm tám cá nhân dung nghĩ nó sẽ dần dần nó tiến về cái vùng cản cự đỉnh cũ của tháng 6 từ nay cuối năm thôi chẳng có cách đi nó như nào thì sẽ có có phán đoán hơn tại vì nó có thể Ờ, đi lên rồi lại điều chỉnh rồi lại đi lên tiếp hoặc nó có thể tăng một mạch thì cái đấy mình phải theo dõi để mình đó nhưng mà cái, đích đến thì mình nghĩ là cái xác suất về lại cái đỉnh cũ là tháng 6 là, là tương đối cao và những diễn biến của những phiên gần đây mọi người thấy là những cái, cái phiên bán ra bắt đầu cung nó cạn dần phiên bán thanh khoản bắt đầu thấp rồi trong cái đấy những cái phiên tăng thì thanh khoản tốt hơn và bắt đầu có những cái T3 mà người bắt đầu có lãi T3 T4 có lãi đấy là cái tín hiệu tích cực của những cổ phiếu mà trước đây nó đang suy yếu thì khi cổ phiếu Techcombank lên thì cá nhân dung nghĩ những cổ phiếu ngành ngân hàng khác thì nó sẽ có động lực thì nó cùng nhau đi lên một chút thì bản chất thì nó vẫn là hồi phục thôi cũng khó có cái kỳ vọng vượt đỉnh ngay lúc này được tại vì rất nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng nó đã xuống quá sâu rồi thì nó cũng chỉ là hồi phục và nó cũng tạo ra được cái điểm tựa cho thị trường đi lên các cổ phiếu ngành chứng khoán thì các anh dung thấy nó cũng ờ, vẫn ờ, ổn định trở lại thôi nó cũng chưa có gì tích cực lắm sau khi nó bị ờ, Ờ, suy giảm đâu đó kéo dài khoảng cả tháng thì bắt đầu nó những phiên gần đây chuyển động nó cũng tích cực trở lại và nó đang cũng đang tạo ra một cái đáy tạm trong cái phiên ngày 5 tháng 10 4 tháng 10 và cũng bắt đầu có những nhà đầu tư T3 T4 bắt đầu có lãi nhẹ một chút thì nó cũng dù sao nó sẽ xây được cái hỗ trợ mới và nó bớt áp lực đi còn cái triển vọng của nhóm ngành này để kỳ vọng vượt đỉnh hay không trong lúc này thì cá nhân nghĩ là hơi khó để để phán đoán tại vì bởi thế là cái thanh khoản của các cổ phiếu này trong cái đợt giảm nó rất là mạnh mà trong các phiên tăng ở đây thanh khoản nó chưa đủ lớn nên là mình chưa thấy cái xung lực để mà kỳ vọng những cái biến cố lớn của cổ phiếu này về phía tích cực ấy. người thấy là thanh khoản à, gần đây nó cũng à, co hẹp lại nó chưa thực sự mạnh mẽ lắm những cái trường hợp mà à, nhỏ nhỏ ví dụ như BSI thì nó vượt đỉnh còn những cổ phiếu mà đầu ngành thì hiện tại nó vẫn đang trạng thái tiêu cực thôi nó chỉ là giảm sâu rồi nó hồi lại và nó chưa có cái cái trạng thái nào xuất hiện cái khối lượng nó tích cực thì mình phán đoán được cái cái khả năng vượt đỉnh chỉ có một vài cổ phiếu nhỏ nhỏ ví dụ như BSI thì đã vượt đỉnh à, trong vài phiên gần đây thôi có lẽ kết quả kinh doanh quý 3 quý 4 của doanh nghiệp này có những cái thông tin nào đấy tích cực một cái ví dụ không nắm được nhưng mà nó đang là trạng thái tích cực so với những cổ phiếu ờ, ngành chứng khoán khác thì nó cũng giống như ngành ngân hàng thôi mặc dù các phiếu ngành ngân hàng khác cứ dần dần bò xuống từ tháng 6 đến tận à, bây giờ thì vẫn có những trường hợp như của Tiên Phong Banh hay là Ờ, NVB là những cổ phiếu mà đợt vừa qua nó vẫn có những cái nhịp tăng nó ngược thị trường nó có những câu chuyện riêng còn nhìn chung thì ngành chứng khoán nó vẫn đang khá 50 50 và nó vẫn nghiêng về phía xấu nhiều hơn ờ, các cổ phiếu ngành cảng biển thì các du thấy là nó đang tạo thành cái đáy V kép e trong ờ, tuần vừa qua tức là nó đang thành một cái đáy hai đáy cái mô hình hai đáy và đang đi lên ấy. thì những trường hợp như của Zemadep hay HA thì cái thanh khoản hai phiên đây cũng rất là tốt nó cho thấy là tiền bắt đầu quan tâm trở lại nhìn cái mẫu hình của CMDF hay HAH thì nó cũng khá giống với lại DIG thôi cũng là một cái mẫu hình mà và đi xuống xong rồi xây hai cái đáy đi lên và nó gần cái đỉnh cũ thì quan điểm của mình với những cổ phiếu này tốt nhất người nên đợi nó vượt hẳn cái đỉnh cũ thì lúc đấy mình, ờ, mình quan tâm tại vì chiết đinh mà gần đỉnh cũ mà chúng ta cố gắng mua lúc này để đoán nó vượt đỉnh mà nó quay đầu thì chúng ta sẽ gặp cái rủi ro hai đỉnh tốt nhất là đợi nó vượt đỉnh cũ nhưng dù sao nếu mà nhìn cái trạng thái của những cổ phiếu cảng biển ấy, như GMDF hay là HAH thì nó tốt hơn những trạng thái như đích vì đích tăng được một phiên mạnh thì sau đấy ờ, hai phiên ờ, rất là đuối nó không thể hiện sức mạnh lắm những trường hợp của GMDF hay là HAH thì nó đang tăng theo kiểu là rất là tự tin tiến về kháng cự mặc dù kháng cự rất là gần tức là cái niềm tin của những người mua thì đang rất nhiều người bet cho cái kịch bản vượt kháng cự để đi lên tiếp thì cá nhân dung nghĩ là nên kiên nhân đợi thôi nếu mà những cổ phiếu mạnh mà đã xác định mua thì nên mua là khi nó vượt đỉnh thay vì ờ, mua khi nó dưới đỉnh thì nó khá sát đỉnh trừ khi nó cách đỉnh khoảng trên 10 phần trăm mà nó đủ thời gian ờ, tới 3 tới 5 để mình quan sát khi nó chạm đỉnh thì mình có thể mua trước để mình, mình thăm dò nhưng mà khi nó sát đỉnh quá thì không nên mua đủ còn lại những cổ phiếu ngành ờ, cảng biển ngành phân bón thì hôm nay hai nay bắt đầu có, có điều chỉnh nhẹ trở lại thì cái cũng chưa có hiệu gì đặc biệt còn những cổ phiếu ngành dầu khí thì ờ, về cơ bản thì nó vẫn như quan điểm mình duy trì cách đây vài tuần thôi tức là nó đang đang gặp cái áp lực ở vùng đỉnh cũ của đợt tháng 6 tháng 7 thì nó cũng chưa có cái động lực để vượt đỉnh nhất là cái kết quả kinh doanh của những trường hợp như PSR hay là PBS thì được bộ phận research của một số công ty chứng khoán dự báo nó không tích cực lắm nó có sự suy giảm so với cùng kỳ thì uh, cá nhân mình thấy là thị trường nó vẫn đang tích cực thôi và chưa có cái gì nó, nó tiêu cực về xuống chung cả chẳng qua vẫn là Ờ, chọn lọc cổ phiếu để mạo hiểm thôi và cái dung nghĩ là khi mà cái triển vọng thị trường mà đặt một cái kỳ vọng lịch nó lạc quan ấy, thì những cái đợt điều chỉnh ờ, trong ờ, tuần này nó xảy ra tuần tới thì đấy đều là những cái cơ hội để một người chọn lọc cổ phiếu mạnh người mua khi nó điều chỉnh thôi trường hợp của phát của hòa phát thì cán du vẫn duy trì con điểm mà nó sẽ vượt đỉnh để tiến đến vùng số 2 số 3 mấy phiên này nó bị uh, chạm đỉnh cũ nó hơi đuối một chút nhưng mà mình nghĩ đây một cái đợt lùi lại bị hoàn toàn bình thường một hai phiên và nó vượt đỉnh thôi thì cái kết quả kinh doanh nó vẫn là tích cực Nói chung là cái dung nghĩ là quan điểm thị trường là tích cực và uh, nâng tỷ trọng trong những phiên điều chỉnh của tuần tới thì uh, xin dành cái ờ, thời gian hỏi đáp cho các anh chị nhà đầu tư đó các cái câu hỏi đó vâng ạ xin cảm ơn anh du về những cái chia sẻ của anh về thị trường cũng như là các nhóm ngành cổ phiếu tiêu biểu trong cái phiên giao dịch của cuối tuần vừa rồi uh, tiếp theo vào cái phần Q&A giải đáp các câu hỏi của các anh chị khách hàng À, thì đầu tiên có anh à, Hồ Duy Minh à, có muốn hỏi về cổ phiếu SSC và Licoji ạ. Anh Dung có thể SSC thì, à, thì rất tích cực rồi vì SSC là cổ phiếu à, khu nghiệp vượt đỉnh khỏe nhất rồi. Đây là trường hợp mà cái kết quả kinh doanh quý 2 vừa rồi công bố rất là tích cực. Và cái anh Dung nghĩ là đây vẫn là một cái trạng thái rất là mạnh thôi, là trạng thái cả ngắn hay trung hạn thì nó vẫn là một trạng thái rất là đẹp nếu mà xét từ khi lên sàn này thì các đỉnh nó càng ngày càng cao hơn và các đáy nó càng ngày càng đi lên xu hướng nó là xu hướng uh, đi lên trung hạn rồi nó rất là tích cực còn kể ngắn hạn thì ờ, tính từ đợt uh, tháng 7 đến nay cuối tháng 7 đến nay thì cũng, là đi lên chưa tín hiệu là xấu cả cứ giữ thì, uh, thì rất là dễ nghĩ rồi tại vì uh, nó đang là đà đi lên thì cứ giữ thôi nó chưa có cái mức suy giảm ở đấy nó đủ lớn để mình phải uh, cân nhắc cái việc thoái lui nó uh, thoát nó ra khỏi nó còn uh, mua mới thì vẫn có thể cân nhắc được vì cái du thấy là cái kháng cự của nó là vùng 50 thì nó mới break qua thì nếu mà nó có cơ hội uh, trong tuần tới nó điều chỉnh về đấy thì có thể cân nhắc được vì uh, nó sát cái đường kênh giá <clears throat> nó chưa có rủi ro gì cả và đây cũng là một trạng thái rất là đẹp còn trạng thái của Lycosi <clears throat> thì uh, anh du thấy là nó vẫn uh, chạm cái đỉnh cũ của nó đang bị phản ứng lại nó chưa vượt dứt khoát cái vùng 20 đâu. ngay cả hôm qua tưởng vượt thì nó cũng bị lùi lại đến hôm nay nó lại bị giảm khoảng hơn ba phần trăm nên cái cổ phiếu này thì ờ, nó vẫn ờ, chưa thực ra chưa dứt khoát lắm và mình mình vẫn nghĩ là nó có cái rủi ro đấy tại vì hình như là đến ờ, đầu tuần sau rồi đấy thì nó sẽ phát hành tăng vốn thì các cái cổ phiếu mà đầu cơ thì có thể những cái động lực tăng vốn xong thì nó có thể nó không còn nhiều động lực nữa thì mình cũng thì uh, nên đợi tăng vốn xong mà cổ phiếu vẫn vẫn định đi lên thì có thể cân nhắc được nhưng mà cá nhân du quan sát thời gian gần đây những cổ phiếu mà được uh, chia thưởng với tăng vốn thì số lượng uh, mọi người mua mọi người lăn chốt có vẻ là không không được lợi nhuận số ít thôi chỉ có đợt trước là như đám VND hay là SSS MVS đang cái nhịp sóng tăng mạnh của cổ phiếu ngành chứng khoán thì người mua một người có vẻ hưởng lợi còn thời gian gần đây lăn chốt các cổ phiếu kiểu chia thưởng mình thấy là nó không hiệu quả lắm ngay cả như BP hay là uh, MSB những ngày gần đây thì giá lan chốt thì nó không thực sự đem lại hiệu quả lắm hiệu quả rất là nhỏ và cái rủi ro rất là lớn thế nên mình nghĩ là nếu mà cân nhắc cổ phiếu này nên đợi nó chia tách xong tăng vốn xong thì có thể cân nhắc nếu nó vượt đỉnh đi lên tiếp thì có thể cân nhắc nhưng mà mình cũng nên lưu ý là cái trạng thái của Liuji trong thời gian từ tháng 7 này nó tăng rất là nóng và cái quá trình điều chỉnh nó diễn ra rất là ngắn thì thường những cái quả, cổ phiếu mà tăng nóng ấy, và cái quá trình điều chỉnh nó ngắn thì uh, mua tiếp diễn cái xuống tăng nó cũng hơi rủi ro và mình phải chấp nhận rủi ro đấy nhưng ông mà mua vượt đỉnh thì cái du sẽ sẽ chấp nhận là bỏ qua đâu tại vì mình thấy cái rủi ro nó, nó đang đang có vẻ cao hơn cơ hội nhất là sắp tăng vốn là thứ hai là uh, cái, cái cú vượt đỉnh nó không dứt khoát cái trường hợp mà cổ phiếu nào là linh nhỉ hai cổ phiếu đúng không có hai cổ phiếu đó thôi ạ có anh chị phạm Tho có hỏi về cổ phiếu ờ, BVH ạ theo chiều nắm giữ giá 61.5 EVH thì các anh Du thấy là nó vẫn tích cực mà khi trao đổi với anh chị trong uh, tuần trước thì mình vẫn giữ quan điểm nó sẽ tiến cái kháng cự đâu đó khoảng 70 này lại kháng cự từ đợt tháng 1 ờ, tức là cổ phiếu này cái diễn biến thời gian đây nó khá tích cực nhất là cái khối lượng thanh khoản nó tăng trở lại và cái xu hướng tính từ tháng ờ, cuối tháng 7 giờ thì nó là xu hướng tăng thôi nó vẫn chưa có gì xấu cả thì nó mới break qua cái à, kháng cự đâu đó ở quanh vùng 60 thôi thì nếu mà nó kê lại vùng 60 thì cái nhân dung nghĩ đây vẫn là một cái cơ hội à, mua mới thì vẫn được và cái rủi ro hiện tại nó thấp thì nó cũng chưa có cái áp lực thoái lui đâu và như hôm nay thì cũng là một phiên điều chỉnh bình thường thôi khối lượng cũng không có gì đột biến và nó vẫn là cái trạng thái T3 chốt lãi thôi thì không ai lỗ cả chúng ta nhìn T3 trước thì người cũng mua thấp ở giá 59x thôi thì hôm nay bán thì vẫn lãi vài giá tức là khi chưa vay lỗ thì nó vẫn là trạng thái đi lên thì khi nào có những người phải thua lỗ thì chúng ta phải thấy sợ đó. thì uh, phía trước thì nó không có nhiều kháng cự đâu thì nó chỉ có kháng cự ngang nếu mà mình nhìn đây nó khoảng ờ, sáu ba sáu bốn mà kháng cự này nó không mạnh tại vì khối lượng nó không quá lớn các cái đợt giảm trước thì khối lượng nó không lớn và cổ phiếu này gần đây nước ngoài mua thì thường cái trạng thái có BVH thì trước đây Dũng chết định nhiều Dũng thấy là ờ, khi nào mà nước ngoài mua thì cổ phiếu này tăng rất là tốt tại vì cái thanh khoản nó thấp khi mà nhà nước sở hữu tỷ lệ rất là lớn rồi cái floating ở ngoài nó rất là ít Thật ra mỗi cái ờ, giai đoạn mà các quỹ ngoại nhất là các quỹ ờ, ETF người ta mua thì cổ phiếu nó tăng rất là sóng rất là mạnh thì hiện tại nó đang ủng hộ bởi điều đó thật ra là uh, mọi người uh, nếu mà có thì nên giữ và nếu mà mua mới thì dù nghĩ vẫn cân nhắc được tức là mình mua vùng 60 kỳ vọng đến 70 thì kỳ vọng đó khoảng 10 giá khoảng 15 phần trăm và cái rủi ro mình mọi người đặt có thể 5 phần trăm thì ra lợi nhuận nó hơi mỏng 7 phần trăm gấp đôi với lại rủi ro với ờ, rủi ro thì uh, kỳ vọng 15 phần trăm đặt cái kia cắt lót là 7 phần trăm đâu đó khoảng là bốn giá đúng không ạ thì như thế phải vỡ vùng năm bảy năm tám năm bảy năm gì đấy thì mình cắt lỗ thì một cái xác suất như thế là mình nghĩ là chấp nhận được và nó vẫn là cổ phiếu đang đang tích cực cổ phiếu nào là linh nhỉ vâng ạ à, cảm ơn anh du anh chị nông khánh huyền có hỏi về cổ phiếu Ờ, SSC và GVDF thì anh Du cũng đã vừa chia, trao đổi cổ phiếu SSC ở trên rồi ạ. Thì không biết anh Du có thể trao đổi thêm chi tiết hơn về cổ phiếu GVDF ờ, giúp khách hàng được không ạ? Các cổ phiếu ngành cảng biển thì uh, Du đọc cái báo cáo phân tích của các công ty khoán dự báo kết quả quý 3 thì như trường hợp của Zemadep đâu đó được dự báo tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ. Thực ra trong ngành cảng biển thì Zemadep thì uh, không tăng trưởng mạnh đâu, tại vì nó vẫn trong cái giai đoạn bắt đầu vận hành những cái cảng mới thôi Tham ra là nó chưa phát sinh hiệu quả với lại trong thời gian ờ, dịch bệnh vừa qua thì ờ, ở trong miền Nam thì cũng có những cái ờ, giãn cách nó ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu thì có lẽ quý 4 sẽ là quý quý mà Zemdev sẽ tăng trưởng tốt hơn còn trường hợp còn như của HAH thì vừa ngoài Bắc mà lại vừa có nhiều cái lợi thế ngắn hạn để nó tăng trưởng tốt hơn thì mình nghĩ là ngành cảng biển đa số tiếp quả kinh doanh quý 4 sẽ quý 3 sẽ là tốt thôi không có gì tiêu cực cả nhưng mức độ tăng trưởng như của HAH thì nhiều bên dự báo nó sẽ tăng trưởng mạnh hơn rất là nhiều Gemadep thì uh, đâu đó khoảng 20 phần trăm mà có lẽ nó phản ánh vào giá rồi thì uh, cái diễn biến thì có lẽ trong ngắn hạn hiện tại nó đang là tích cực rồi tại vì nó đang tạo được hai đáy và nó thể hiện là tiền vào hai phiên này rất là tích cực với cái nhiều cái kỳ vọng nhiều người mua để kỳ vọng vượt đỉnh chứ không phải là mua để ăn tranh lệch năm bảy phần trăm nhưng mà hiện tại ở cái mức giá hiện tại nó cũng khá xác định thì đỉnh đâu đó khoảng năm tư đâu thì tốt nhất là đợi uh, diễn biến tuần tới nó có những cái phiên phản ứng ở đỉnh và sau đấy nó vượt đỉnh chẳng hạn thì lúc đấy mình mình cân nhắc mua chưa mua còn nếu có thì mình, mình nghĩ là nên giữ đâu và quan sát cái phản ứng ở, ở vùng 54 nếu mà lên đến vùng 54 mà nó xuất hiện những cái nến mà rồi ngược lại với khối lượng nó lớn ấy. ví dụ như mọi người thấy là những phiên tăng tuần này khối lượng đâu đó khoảng 4 đến 5 triệu mà lên đến vùng 54 bị bán ngược lại những cái phiên vào thanh khoản cấp cấp ờ, gấp rưỡi chẳng hạn thì nó cho thấy là cái niềm tin của đỉnh nó, nó không có nhiều và mình nên chốt để mình thoát ra để tránh trường hợp ờ, nó đã tạo thành hai đỉnh còn uh, trong trường hợp nó vượt đỉnh thì kể cả giữ hay là mua mới thì nó đều thuận lợi cả và cái trạng thái GMDF thì nó cũng giống như trạng thái một số thứ khác cái thời gian tích lũy nó hơi ngắn tức là mới tích lũy từ tháng 1 đến bây giờ thôi thì nếu mà thường các cái mẫu hình của tích lũy nó quá ngắn ấy, thì khi vượt đỉnh thì nó sẽ không tăng quá dài đâu mình phải chấp nhận cái kịch bản đấy và cái kiểu phiếu này nó có vẻ nó hợp hơn với những người đang có thì giữ thôi mua mới bây giờ là hơi khó nghĩ vì nó 50 50 nó chưa vượt đỉnh mà kể cả nó vượt đỉnh thì cái kỳ vọng mới nó cũng cũng ờ, khó rõ ràng vì nó tăng rất là nóng và nó điều chỉnh nó cũng thời gian nó hơi ngắn thường cái thời gian tích lũy nó dài thì các cái bước sóng sau khi vượt đỉnh nó sẽ tăng mạnh hơn thì cá nhân dung nghĩ là mọi người cứ nghĩ cứ giữ thôi còn mua mới thì ờ, đợi nó vượt đỉnh thì có thể cân nhắc trong tuần tới Vâng, cảm ơn anh Du một cái đánh giá rất chi tiết về cổ phiếu ờ, GMDF. Ở đây có một anh chị có hỏi về cổ phiếu SSS theo chiều nắm giữ giá 37.5 các hướng ngành chứng khoán thì nó cũng giống giống nhau nếu mà nó được như BSI thì dễ nghĩ hơn tại vì nó đã vượt đỉnh nó đang là xu tăng rồi thì, thì cứ vượt đỉnh thì nó sẽ tiếp diễn xuống tăng nó dễ nghĩ nhất còn trạng thái của như vậy SS thì nó vẫn là trạng thái mà bị, uh, bị thoái lui xong rồi nó đang hồi lại thôi nó bản chất nó rơi từ cuối tháng 8 đến giờ và nó đang hồi lại mấy phiên khá yếu lắm nhưng mà so với quãng đường nó rơi được với hồi được một nửa thì nó nếu mà nhìn theo trạng thái ngành chứng khoán hiện tại nó đang giống nhau như này cả thôi tức là nó cũng đang ở trạng thái ờ, bớt xấu đi một chút so với cách đây ờ, mấy hôm nhưng mà nhìn tổng quan từ cuối tháng 8 giờ nó vẫn là trạng thái tiêu cực thôi đang là tạo các cái đỉnh sau thấp hơn và nếu như trong trường hợp mà cổ phiếu này nó nó không tạo cái đáy sau thấp hơn cái đáy này nữa tức là không bị vỡ cái giá ba tư thì không phải áp lực bán tức là nó đang đang tạo một cái đáy ờ, tạm rồi thì nếu mà quan sát trong tuần tới mà nó không không có cái áp lực nó vỡ cái kênh giá này và vỡ cái giá ba tư thì mình cứ giữ thôi tại vì nhìn chung cái triển vọng ngành chứng khoán thì nó vẫn tích cực thôi nó sẽ điều chỉnh thì nó đi lên thôi còn ờ, nó đi lên có vượt đỉnh hay không hay là nó chạm lại đỉnh cũ thì cái đấy thì chưa nói nói trước được vì có thể là những cái kết quả kinh doanh nó phản ánh giá rồi nhưng cái dung nghĩ thì cái triển vọng cuối năm hay triển vọng năm sau nó vẫn tích cực nhất là nếu mà chúng ta đặt một cái kịch bản thị trường nó tích cực ừ, những tháng cuối năm thì ngành chứng khoán sẽ tích cực thì ờ, nếu mà đang giữ thì tốt nhất là chấp nhận giữ tiếp thôi tại vì nó đã có một cái hỗ trợ tạm trong tuần này rồi ở vùng 34 rồi khi nào nó vỡ cái vùng giá ba tư này tức là nó tương đương vỡ kênh giá này chúng ta chấp nhận lỗ thôi thì nó sẽ giống như ngành ngân hàng nó sẽ tiếp diễn xu hướng giảm sau khi là giảm xong hồi lại giảm còn hiện tại thì nó có một cái đáy tạm thì chúng ta giữ để kỳ vọng là nó có thể tích lũy đi ngang để nó tăng lại hoặc là nó có những cái đợt hồi phục về đỉnh cũ thì uh, ít nhất bây giờ nó dễ nghĩ hơn ờ, đầu tuần trước tức là nó đã có đáy tạm và nó đang vận động cả nhóm ngành nó đang tích cực dần lên nó đỡ xấu đi thì cái chúng là nên giữ nó và chấp nhận một cái kịch bản nó vỡ ba tư thì mình mới cắt còn hiện tại thì cứ giữ tiếp thôi vâng ạ cảm ơn anh du ạ thì cái câu trả lời vừa rồi của anh du cũng đã cũng đã giải đáp cho câu hỏi của anh thành về cái các cổ phiếu chứng khoán uh, trong giai đoạn hiện tại tiếp theo thì một uh, anh chị nhà đầu tư có là câu hỏi về cổ phiếu uh, Vinhome và SCR trong ngắn hạn Anh Dũng có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Thì thôi hôm trước Dũng có chia sẻ với anh chị trong cái buổi hôm trước thì ờ, xu hướng trung hạn nó vẫn là xu hướng ờ, hơi tiêu cực, ngắn hạn cũng cũng tiêu cực, tức là ngắn hạn nó đang là giảm, nó đang là xu hướng hồi phục ấy. Thì hôm trước mình có đặt cái kỳ vọng là nếu mà nó hồi phục thì nó có thể hồi phục lên lại đâu đó khoảng 86 là chạm cái kênh giá trung hạn nó bị vỡ thì ở chỗ này nếu mà mua thì cũng được thôi mình đã vẽ hình từ cách đây khoảng hai ba phiên tức là nó điều chỉnh lại vài phiên vừa rồi thì mua cũng được nhưng kỳ vọng nó sẽ rất là mỏng thôi tức là nó đâu đó kỳ vọng nó chưa được 10 phần trăm khoảng 7 phần trăm cách tăng của nó thì đợt này nó rất là chậm và khối lượng nó thấp nó rất bấp bênh nên ra là mua về một cái kỳ vọng nó hồi phục thì nó không không hay lắm vì nó nó không đem lại lợi nhuận nó tương xứng sau rủi ro ta chấp nhận trong cái đấy cơ hội thị trường nó nhiều cơ hội nó tốt hơn cái dung những trường hợp này thì nếu mà mình ờ, mình đang ờ, kẹt hàng thì có thể mình chấp nhận là đợi hồi phục lên vùng 800 860 để mình giảm thiệt hại mình cân nhắc bán thì nó hay hơn còn mua mới để mình chết đinh một cái kỳ vọng nó có 57 phần trăm thì nên bỏ Tại vì hiện tại trạng thái của nó cũng, cũng vẫn tiêu cực thôi chưa gì tích cực chẳng qua nó sẽ có cái xác suất nó sẽ hồi lên thôi mà bớt lỗ thôi vì đa số thì cũng bị gánh chịu cái đợt giảm của nó từ tháng 8 giờ rồi là nó chưa có nhịp hồi phục nào nó rõ rệt ở đây có thể là nhịp hồi phục của nó nhưng mà người nhìn cái khối lượng xuất phát của mình phía này nó khá là thấp nên ra là cái kỳ vọng hồi phục lên đến đỉnh hay vượt đỉnh thì nó chưa có và mình chấp nhận kịch bản nó hồi lên kênh giá tầm 85 86 rất là mỏng thì cũng không không không nên mạo hiểm nếu mà có thì có thể chấp nhận giữ để đợi hồi phục Được của lưu thì nó nặng tính động hơi và nó biến thì nó vẫn tích cực hơn nhìn theo đồ thị thì nó cũng tích cực theo nhóm ngành bất động sản nó vẫn là đang trạng thái vượt đỉnh đi lên đó, sau này điều chỉnh đi test lại đi lên những cái diễn biến của nó thì nó còn một cái đỉnh ờ, lớn nhất là đỉnh của 2011 ờ, ở đâu đó đó giá 16 còn hiện tại đã vượt qua cái đỉnh của 2018 nhưng mà tính nó đã vượt đỉnh của 10 năm khá tích cực nếu mà nhìn theo mẫu hình lớn khá tích cực nhưng mà cổ phiếu này nó rất là nặng tính đầu cơ và cái yếu tố cơ bản nó thì ờ, nó không tốt lắm bản thân Dũng là người trading cổ phiếu này rất là nhiều trong nhiều năm qua mình khá quen cổ phiếu này tính động cơ nó rất là cao và nó, nó cũng nặng tính bày đà nó không có cơ bản support đâu đi xuống rất là áp lực thì cổ phiếu này thì hiện tại cái ờ, xu hướng ngắn hạn thì nó vẫn tích cực và trung hạn thì nó tích cực nếu mà xét từ 2020 đến nay nó vẫn là đi lên thôi những cái đợt giảm của nó ví dụ như đợt giảm của tháng 7 nó rất là mạnh đợt giảm của tháng 8 thế em là chơi đinh cổ phiếu này người chấp nhận là, là chơi cảm giác mạnh và hiện tại cái xác suất vượt đỉnh của vùng 14 thì cái tôi thấy là nó chưa chưa xuất hiện đâu vì người thấy là những cái phiên tăng ở đây khối lượng nó chưa có mạnh và trong cái đấy thì người nhìn cái vùng đỉnh cũ ngay gần đấy thôi khối lượng hoạt động nó rất là mạnh đâu đó 17 đến 20 triệu khi thanh khoản mấy phiên gần đây nó chỉ 8 10 triệu thôi tức là nó đang bằng một nửa so với thanh khoản của cái đỉnh gần nhất thế nên cái xung lực như thế thì để kỳ vọng vào đỉnh ngay thì nó cũng, cũng chưa chưa xuất hiện và cái dung nghĩ thì ờ, cổ phiếu này thì nếu mà xét về cái cái giai đoạn vừa qua thì nó cũng tăng tương đối rồi tăng một nhịp rất là nóng rồi. từ đâu đó khoảng giá 8 đến giá 14 tăng khoảng 8 phần trăm thì nếu chúng ta mua ở đây thì chúng ta có phải gánh chịu rủi ro có vẻ đang cao hơn cả kỳ vọng thì kể cả có vượt 14 đi lên thì nó sẽ có cái cản cái đỉnh cũ ở vùng 16 là cái tâm lý một người sẽ bị găm ờ, trong đầu về cái đỉnh ờ, lịch sử của nó vùng 16 còn nếu mà sau này nó vượt qua cái đỉnh 16 thì có lẽ cái ờ, cái triển vọng của nó sẽ khác hẳn lúc đấy thì nó sẽ có cái sự mơ mộng hơn vì nó không còn cái đỉnh ở phía trước và rất nhiều phiếu bất động sản à, năm nay là thế ví dụ như Hodeco chẳng hạn HDC bất động sản và đều có nó vượt cái đỉnh à, dài hạn nó đi lên thì bắt đầu cổ phiếu nó bắt đầu nó thanh thoát hơn người thấy là lúc đấy nó mới ở giá 18 không chúng ta nếu mà phóng à, phóng to ra cái chỗ nhỏ này lúc mà nó khởi điểm chúng ta thấy sợ thôi vì nó tăng rất là nóng bây giờ chẳng qua cái, cái đồ thị nó đã tăng nhiều người nhìn nó bé thôi nhưng lúc đấy nó vượt qua cái, cái quá trình nó rất là dài và khi vượt qua người thấy nó sẽ có những cái bước giá tăng nó, nó kinh khủng hơn tức là nó không bị giới hạn ở trong một cái cái vùng mà sideways tính từ 2007 đến tận 20 cuối 2020 mất đâu đó khoảng 13 à, năm đúng không trong cái vùng này cái vùng à, sideways tăng giảm này và đến khi nó vượt qua thì giá nó bắt đầu nó tăng rất là thanh thoát nên cái người bị chết đinh trong cái đoạn mà từ 2020 đến à, cuối 2020 thì, thì nó không không nhìn nó không hấp dẫn bằng cái người chết đinh từ cái giai đoạn bắt đầu nó vượt đỉnh ờ, của mười mấy năm nó đi lên nó tăng từ 20 giờ đến 90 tăng khoảng hơn 4 lần nó mạnh mẽ này có lẽ sam deal nếu mà nhìn theo kiểu chết ờ, đinh thì vòng lớn thì nên đợi sau này nó có những cái cái đợt mà nó vượt hẳn giá 16 mình quan tâm lại chưa muộn còn hiện tại nếu mà trên trong biên độ hẹp thì nó cũng cũng khá rủi ro vì nó rất là bấp bênh và nó đã tăng nóng cái dung nghĩ là nên uh, chưa nên quan tâm vội vì nó qua cái chỗ mua tốt rồi bây giờ mua thì tránh rủi ro nhiều hơn cơ hội và nên cái nhẫn đợi sau này nó vượt 16 thì mình phải cân nhắc cho những cái triển vọng ừ, nhìn nó xa hơn và lúc đấy thì nên kèm theo câu chuyện cơ bản của doanh nghiệp vâng ạ xin cảm ơn du ạ ở đây anh ờ, Tiến Hoàng có hỏi về cổ phiếu Techcombank thì Techcombank anh Du cũng đã chia sẻ ngay từ đầu buổi ngày hôm nay và cũng như các buổi trước đó thì Techcombank đang là một trong những cổ phiếu mà ngân hàng mà cũng khá hấp dẫn à, trong ờ, khi đó thì uh, cái cổ phiếu nó đã có một cái tín hiệu tích cực khá tích cực trong tuần này à, nếu mà anh chị nào mà có thể uh, cân nhắc trong cái tuần tới nếu mà có thị trường hay cổ phiếu nào có điều chỉnh về lại quanh cái vùng 49.5 đến 50 thì mình có thể tham gia một phần ở cái vị thế này à, tuy nhiên thì uh, ngắn hạn với khối lượng giao dịch và cái cái xu hướng hiện tại của Techcombank thì chúng ta cũng khó kỳ vọng cổ phiếu này nó tăng giá mạnh trở lại à, và chúng ta mua ở cái, ở cái vị thế 49.5 đến 50 nó chỉ là cái vùng mà chúng ta sẽ giải ngân một phần và sau này nếu cổ phiếu nó có tín hiệu tích cực hơn thì chúng ta sẽ giải ngân nốt thì đó là một cái ờ, quan điểm của Linh về cổ phiếu ờ, Techcombank cho câu hỏi của anh Tiến Hoàng ạ ở đây một anh chị có hỏi về cổ phiếu EGC ạ Dũ có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ cái cổ phiếu này tuần trước có một anh chị hỏi thì cái Du thấy nó vẫn vẫn có cái rủi ro vai đầu vai nếu nhìn theo đồ thị tuần ấy, tức là nó chưa thoát được cái vùng uh, giá 31 ở vùng vai trái ở bên vai phải nó cũng đang hình thành nó không không có động lực thì nó thoát hẳn vùng đấy và nhìn như này thì uh, chưa nên quan tâm bởi vì mình thấy là cái rủi ro nó có vẻ đang cao hơn là cái cơ hội trong đấy cái vùng đỉnh cũ ở vùng ờ, ba ba tư đúng không thì uh, nó khá gần thôi mà mua chỗ này bắt đầu vượt mua được kiểu breakout bao vùng 30 thì, ờ, thì nó sẽ khá, khá gần đỉnh mà nếu mà mua được kiểu ờ, sideways để đợi thì nó hên xui thôi à, trong cái đấy thì cái mô hình ba đầu ba thì nếu nhìn đồ thị tuần nó đang có vẻ rõ hơn mình nghĩ là chưa nên quan tâm cổ phiếu này hoặc là chọn phiếu khác đi thì bất động sản này có nhiều cổ phiếu để mọi người lựa chọn ví dụ hôm nay khang hiền hao nó còn đỉnh khá là đẹp đúng không ạ xu hướng nó có vẻ như, như HDC đợt trước thôi nó vẫn là cổ phiếu mà liên tục đi lên thì mình nên chọn những cái vị thế nó mạnh như này là nó chẳng có cái đỉnh phía trước cả. và mỗi lần vượt đỉnh nó lại vươn lên những cái tầm cao mới thì nó mới vượt đỉnh thì nếu mà nó điều chỉnh trở lại thì mình có thể mua thôi nó là một cái bất động sản mà có các quỹ đầu tư người ta nắm giữ rất là nhiều và cái phân khúc bất động sản nó rất là tốt nó tập trung vào những cái khách hàng cao cấp thì những cổ phiếu như này nhìn nó sẽ thanh thoát hơn và nó dễ quyết định hơn thay vì mình chọn những cái cơ hội nó khó quá đúng không ạ thì cái dung nghĩ là nên chọn những cơ hội như này và mình chấp ra cái rủi ro thì nó cũng như nhau thôi chắc để các lỗ giống nhau nhưng mà cái kỳ vọng nó sẽ khác hẳn vì mua một cổ phiếu đã vượt đỉnh rồi thì cái tâm trạng ờ, của những nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu và những người đang cầm tiền chờ mua nó đều có cái nhìn nó rất là tích cực thay vì một cổ phiếu nó đang loay hoay trong một vùng sideways và còn nhiều người kẹp và nó chưa vượt được đỉnh và nó vẫn là trạng thái 50 50 trong đấy nó nghiêng rủi ro hơn nhất là trường hợp IGC e thì anh du nghĩ là mình có thể chọn những trạng thái như này chẳng hạn vâng ạ cảm ơn anh du ạ thì ở đây anh Du có gợi ý với anh chị nhà đầu tư ờ, một cách lựa chọn cổ phiếu ờ, khá là hay là chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn những cổ phiếu mà gần không có đỉnh gần nhất là cổ phiếu đang giao dịch đỉnh lịch sử thì cái, cái kỳ vọng tăng giá của cổ phiếu đó nó sẽ tốt hơn là mình mua những cổ phiếu mà đang giao dịch dưới cái đỉnh ngắn hạn thì khi đó cái lượng cung ờ, trên thị trường nó cũng sẽ khá nhiều và cái kỳ vọng tăng giá của cổ phiếu đó nó cũng sẽ không được nhiều ở đây anh Huy Hùng có câu hỏi về cổ phiếu API chiều mua vào. Anh Dũng có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? Cá những cổ phiếu của APEC, API, APS thì cá dụ thấy nó hơi kỳ dị. <laughs> Cơ bản này nó cũng ờ, khó nói lắm. Còn thanh khoản nó nhỏ này, xong rồi cái cách tăng giá nó rất là kỳ dị. Cái quan điểm của mình thì mình sẽ không không phân tích cổ phiếu này đâu. Nó không tính thị trường lắm. Thanh khoản nó rất là nhỏ thôi, có vài trăm nghìn đồng phiên xin phép mình ờ, không có thích hướng này và cái định giá hiện tại nếu mà nhìn được cơ bản thì nó cũng, cũng ờ, tương đối ờ, cao so với lại nội tại thực của doanh nghiệp nếu một người đọc kỹ báo cáo tài chính người phân tích thì xin phép mình không đưa quan điểm của này. vâng ạ cảm ơn anh du ạ ở đây một anh có hỏi về cổ phiếu HBC anh du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ Hòa Bình à vâng ạ Hòa Bình ạ Hòa Bình thì trong cái buổi livestream trước thì Dung có chia sẻ với anh chị là Ờ, những trạng thái như hòa bình phe con thì nó cũng đang tích cực trở lại hòa bình nếu mà nhìn chúng ta nhìn cái bức tranh lớn hơn là từ 2017 giờ cổ phiếu nó đang vẫn là một cái ờ, giai đoạn suy giảm thôi trước đấy nó có một cái giai đoạn tăng rất là mạnh từ 20 cuối 2016 đến ờ, cuối 2017 cổ phiếu tăng nhiều lần tăng đó khoảng 7 lần và sau đấy cổ phiếu suy giảm từ đấy đến giờ thì cái rủi ro hòa bình đến từ cái việc mà nợ phải thu rất là lớn nếu một người đọc báo cáo tài chính của hòa bình mặc dù chúng thầu rất là nhiều nhưng mà càng làm thì càng nợ nhiều trong khi đấy thì đi vay ngân hàng để, để cho khách hàng nợ thì có lẽ rủi ro đấy nó khiến cổ phiếu suy giảm nó khiến cho cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp nó càng ngày nó càng càng thu hẹp tại vì cứ dùng tiền vay để đi tài trợ các dự án mà và cho mọi người vay nợ còn nếu mà nhìn uh, diễn biến trong uh, thời gian từ tháng 6 đến giờ thì nó đang tích cực từ giữa tháng 7 tức là nó so mặt bằng chung thị trường nó tích cực hơn và khi nó vượt cái giá 16 này thì hiện tại nó còn cái tăng cự ở đâu đó khoảng quanh 19x này thôi thì từ đây đến thuốc kháng cự đấy nó còn đủ xa để một người ờ, chết đinh tức là nó còn đủ xa để một người cân nhắc cái dung những cái xác suất nó tiến về cái kháng cự này là tương đối cao ấy. vì phía trước nó quanh lên người đấy là nó không có cái, cái từ đây đến đây nó không có cái kháng cự nào phía trước mặt nữa thì nó nó đang ờ, breakout là phiên ờ, ngày mùng 6 tháng 10 và hai phiên nhưng qua phiên này thì cái dung coi đang là điều chỉnh kỹ test thôi hiện tại 16 đang là hỗ trợ thì cái dung nghĩ là nên cân nhắc mua quanh vùng 16 khi mà nó retest về vùng 16 với một cái kỳ vọng mình đặt ra là nó sẽ cố gắng quay về cái vùng đỉnh cũ đâu đó khoảng 18 188 18 năm đến 188 thì kỳ vọng đâu đó khoảng hai giá rưỡi là đâu đó khoảng 14 phần trăm và chúng ta đặt một cái ngưỡng cắt lỗ đơn giản là khoảng 7 phần trăm nếu mua giá 16 thì 7 phần trăm là khoảng một giá thì chúng ta sẽ cắt lỗ khi vỡ 15 thì cắt lỗ thực ra khi vỡ 15 này nó cũng là vỡ cái kênh giá rồi thì xứng đáng cắt lỗ rồi đấy thì một cái ván bài trading mà rủi ro với lợi nhuận nó tương xứng như thế thì ờ, mình có thể chấp nhận được thôi Tại vì nhìn cái xung lực của hòa bình thời gian đây thì mọi người thấy các phiên mua khối lượng rất là tốt các phiên giảm khối lượng rất là nhỏ cho thấy là những ai đấy cũng đang vẫn kinh nhẫn thu gom ấy. người ta vẫn thu gom theo kiểu là mua mạnh một phiên lại buông một phiên này. và những ai mua mà nắm giữ T3, T5, T10, T20 thời gian qua đều người có lại tức là xu hướng nó đang đi lên đang chia tiền cho những người nắm giữ cổ phiếu thì vận động như thế đang là tích cực thì cái xác suất anh lên lại cái vùng đỉnh cũ là tương đối cao vâng, xác suất vượt thì, ờ, thì rất khó đánh giá từ chỗ này thì nó đang quá xa để mình ờ, phân tích còn nếu sau này nó vượt được cái ờ, cái vùng đỉnh giá của năm nay là vùng 18x thì có lẽ những cái triển vọng nó bắt đầu nó sẽ sáng hơn thì lúc đấy nó thực sự là nhìn xuống trung hạn nó sẽ là một cái đỉnh sau cao hơn cái đỉnh trước và cái đáy đáy trung hạn nó cao hơn thì lúc đấy cái triển vọng nó sẽ mạnh mẽ hơn nếu mà nó vượt được đỉnh 18x 19 thì nó có thể nó lại có một cái nhịp tăng như cuối cái giai đoạn 2016 lúc nó vượt cái đỉnh của cuối 2016 nó vượt đỉnh của rất nhiều năm còn đợt này nó vẫn là một sóng hồi phục thôi nhưng mà nếu nó vượt qua cái vùng 18 ờ, trên 8 19 thì cái triển vọng trung hạn nó sẽ thay đổi còn hiện tại nó vẫn là sóng hồi thôi à, mình đặt những cái kỳ vọng như thế nó hợp lý đó. cổ phiếu nào linh nhỉ vâng ạ cảm ơn anh du ạ ở đây một anh chị có hỏi về ờ, chiều nắm giữ cổ phiếu NT2 và BCG. Hai dạ, thì ờ, hôm trước anh chị nào có hỏi dụ có phân tích tức là mọi người nhìn diễn biến của nó nhiều năm nay thì nó là một cái trạng thái không rõ xu hướng đâu, tức là tăng giảm một cách nó rất là bất thường. Nó không ờ, không tệ nhưng mà cũng không không đẹp. không phải xuống tăng nó cứ lên xong lại trả lại hết. Thế là lên từ ờ, cuối 2017 đến đầu 2019 thôi từ 2019 2020 lại trả hết cái đợt tăng 2020 đến đầu năm nay thì cái đợt tăng đợt giảm từ đầu năm nay đến tháng 6 tháng 7 thì trả lại gần hết tức là nó là một trạng thái sideways trung hạn và khi nó chưa vượt cái trạng thái sideways này thì cũng khó có kỳ vọng nào mới trong khi đấy nó đang tiến sát cái kháng cự là vùng 24 đến 25 ấy. kháng cự nếu mà nhìn được cản chéo là vùng 23 à, chấm x mà kháng cự kháng cự ngang thì nó sẽ đâu đó khoảng vùng 24 à, chấm x gần 25 thì nó khá gần và cổ phiếu này có lẽ nó phù hợp với những ai mà đang có để cân nhắc ờ, chốt lời nếu mà nó tiến về vùng kháng cự thôi thì mình cân nhắc là có chốt lời hay không thôi còn để mua mới để chết đinh thì với một cái kháng cự gần này thì mình sẽ không chết đinh đâu vì nó không có điểm ờ, mua mới để nó có cái kỳ vọng rõ ràng còn khi nó mới xuất phát nó mới vượt cái cản chéo ở dưới này thì nó dễ nghĩ hơn tức là nó mới bắt đầu break qua cái, cái xu hướng giảm ngắn hạn đấy thì cái phiên ví dụ như đây là cái phiên 27 ờ, tháng 8 thì nó dễ nghĩ, nghĩ hơn và đến lúc này nó lại sát đỉnh và nó lưng chừng rồi cách đỉnh rất là gần và cái trạng thái của nó nhiều lần nó bị như thế rồi thật ra là cái dung nghĩ là nó sẽ hợp với những ai mà đang có để quan sát ở tuần tới ở vùng 24 nếu nó phản ứng tiêu cực như các lần trước nó là những cái nến mà đỏ dài ngược lại mới thấy thì thứ nhất là nên chốt còn mua mới thì không nên với cổ phiếu này vâng ạ con bổ cổ phiếu BCG thì sao anh BCG à? vâng à. em mua capital ở phiếu ừ. này thì à, trạng thái ờ, nó vẫn là tích cực ngắn hay trung hạn thì nó vẫn là tích cực thôi vì nó cũng không có đỉnh phía trước nữa và năm nay ờ, từ năm 2020 đến nay doanh nghiệp nó thay ra đổi dịch rất là nhiều nó có sự đột biến về, ờ, về tầm nhìn của doanh nghiệp doanh nghiệp thực sự lột xác nhưng mà cái kết quả nó thì cần quan sát thêm ngay cả lợi nhuận thì như quý hai cái, cái nhớ là nó công bố tăng trưởng khá mạnh À, một doanh nghiệp à, mà ban lãnh đạo đang rất là tham vọng đang có một cái tầm nhìn rất là tham vọng nó có động lực tăng giá là đương nhiên thôi mặc dù cái kết quả nó chưa chưa đi kịp nhưng bao giờ cổ phiếu thị trường cổ phiếu là thị trường kỳ vọng người ta thích những cái doanh nghiệp có tầm nhìn và dám nghĩ dám làm còn tất nhiên thì có những doanh nghiệp trước đây thì có thể là chém gió nhiều nhưng mà đến khi kết quả kinh doanh nó không đạt được như thế thì vẫn có sự thận trọng nhưng mà có nhiều nhà đầu tư người ta vẫn thích những doanh nghiệp mà cái tầm nhìn nó phải khoáng đạt người ta nghĩ cái giấc mơ nó lớn hơn thì cổ đông trường hợp của BCG là trường hợp như thế tức là ban lãnh đạo có những cái tầm nhìn mà nó có sự đột biến trong một năm trở lại đây còn về à, xương kỹ thuật thì cái dung nghĩ là nó vẫn tích cực thôi nó phù hợp với những anh chị nào à, nắm giữ nhiều hơn thôi bởi vì nó vẫn là vượt đỉnh và ngay cả phía này nó điều chỉnh khối lượng rất là thấp nó sẽ tiếp tục tăng thôi. những cái xu hướng này nó sẽ tiếp tục tăng thôi còn mua mới thì sẽ khó xác định mục tiêu hơn ấy, tại vì à, cái thời gian tích lũy nó cũng tương đối ngắn ấy, và nó, cái mô hình thì nó rất là bé nếu mà mình mua với cái kỳ vọng mô hình ở đâu đó khoảng hơn hai giá từ chỗ bích cao thì chỉ kỳ vọng ở đó khoảng 22 năm thôi từ chỗ bích cao là 20 tức là nếu mà nhìn theo cái mô hình ờ, chữ nhật này, thời gian tích lũy nó quá ngắn thì nó không xứng đáng để mua mới vì cái kỳ vọng nó nó không thực sự rõ ràng đâu còn có thì nên giữ tại vì cái triển vọng ngắn ở trung hạn đang quá đẹp nhất là triển vọng ngắn đang rất tích cực nó mới có đỉnh hoặc phiên ngày hôm qua hôm nay nó bị uh, điều chỉnh lại tương đối nhẹ không có gì tiêu cực và người thấy khối lượng rất là thấp và cho thấy là à, chưa có việc thoát hàng ở những cái nhà đầu tư lớn người nên nắm giữ mình cứ đặt một cái kỳ vọng là đâu đó khoảng 22 đến 22.5 thôi đây anh Quân Hồng Đặng có hỏi về cổ phiếu FPT thì FPT anh Du cũng đã tra, trao đổi ở trong ờ, buổi chiều buổi sáng ngày hôm nay à, buổi ờ, đầu phiên ạ thì cổ phiếu FPT phiên nay giao dịch khá là tích cực nhưng cổ phiếu đã vượt qua cái mục đỉnh ngắn hạn với khối lượng giao dịch ờ, tăng khá là mạnh à, do đó thì nếu mà anh đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta tiếp tục nắm giữ à, còn trong trường hợp mà mua mới ở cổ phiếu này thì có lẽ trong sang tuần tới nếu cổ phiếu này có những cái phiên điều chỉnh về lại cái vùng quanh 97 ờ, thì chính là cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó mà cổ phiếu đã vượt trong phiên ngày hôm nay thì anh có thể cân nhắc ờ, mua vào cổ phiếu này vâng, thì đó là cái quan điểm của Linh cho câu hỏi và FPT của anh Đặng Hồng Quân ạ còn anh ờ, Tiến Hoàng có hỏi về cổ phiếu ờ, VRE thì quan điểm của anh là ngành bán lẻ mở trở lại thì không biết là VRE sẽ giá cổ phiếu VRE sẽ phản ứng như nào ạ? Ra giá nó đã phản ứng trong ờ, mấy tuần qua nó tăng nhẹ nhẹ rồi nhưng mà nếu mà nhìn xu hướng thì nó vẫn là cổ phiếu sau xu hướng giảm kể tính từ khi lên sàn thì nó vẫn là cổ phiếu mà khiến cho nhiều nhà đầu tư mất tiền đúng không? Ta nhìn từ khi lên sàn cổ phiếu này giảm nhiều hơn tăng nếu chúng ta đầu tư những cổ phiếu khác từ 2018 là có rất nhiều cổ phiếu như Hòa Phát hay là thế giới di động hay là cổ phiếu ngành chứng khoán đã tăng 5 đến 7 lần rồi chúng ta đặt cái địa vị ở giống những nhà đầu tư đầu tư VDE để lên sàn giờ thì có lẽ là tương đối đắng tại vì không những là không có lợi nhuận mà còn lỗ trong khi nhiều nhà đầu tư khác nếu mà đầu tư và nắm giữ trong 3 năm qua kinh nhất người ta đã có kết quả rất là tốt thì trạng thái này nó thực sự không thích hợp với chết đinh lắm tại vì nó vẫn là trạng thái càng ngày càng đi xuống mặc dù nó có thể đang tạo những cái đáy trung hạn từ 2020 thì nó không bị phá nhưng còn để triển vọng đi lên thì rất là khó thực ra cái việc mà mở cửa thì năm ngoái ờ, đến năm nay có nhiều lần ờ, chúng ta mở cửa giãn cách rồi nhưng mà PDE nó cũng có những nhịp hồi phục nó cũng không đủ mạnh nó chỉ có nhịp ờ, tăng tốt nhất là nhịp tháng 10 tháng 11 năm ngoái thì cái nhịp này cổ phiếu nào cũng tăng mạnh thì lúc đấy cả thị trường nó nóng ấy, chứ không chỉ VDE còn nếu mà tính từ sau đoạn đấy đến nay thì cổ phiếu này kể cả những lần bỏ giãn cách đến giờ các nhịp tăng nó rất là yếu ớt có lẽ cái lượng hàng những người kẹt trong nhiều năm qua cũng đang mệt mỏi nhất là những người kể cả những kẹp ngắn hạn nữa thì nhìn những cổ phiếu khác thì kiếm lợi nhuận cổ phiếu này càng ngày càng càng đau đầu càng đi xuống thì cái dung nghĩ là không nên chết định cổ phiếu như này và kể cả nó có đi lên nếu còn rất nhiều kháng cự chúng ta thấy là đi lên đầu tiên là kháng cự vùng 32 hai lên mạnh nữa kháng cự vùng 35 tức là cái kỳ vọng nó bị giới hạn trong đầu rất là nhiều và cái cách lên nó rất là giằng co và mệt mỏi thì tốt nhất là nên bỏ qua đâu cổ phiếu thì trên trên thị trường đang rất nhiều cơ hội nhìn nó sáng hơn cơ hội này thì trừ khi hết nạp và khiến xương thôi thì ờ, sẽ phải cân nhắc sau nếu mà sau này tiền nó vào mạnh và có những cái chuyển biến về mặt cơ bản còn kể mở cửa thì để ờ, thu hút lại người dân quay lại chúng ta thương mại và thứ hai cái ờ, mức độ chi tiêu ấy, thì cái dung nghĩ nó rất khó để quay lại cái mặt bằng như hai không trước 2020 trước khi dịch trở về trước tại vì bây giờ cái thu nhập người dân nó cũng bị ảnh hưởng thứ hai là cái tâm lý dự phòng rủi ro nó cũng khiến người ta chi tiêu ít đi thứ ba là cái tâm lý sợ lây lan dịch thành ra là người ta vẫn hạn chế đến trung tâm thương mại cái việc gì cần lắm người ta mới đến thế nên là cái cái triển vọng của ngành so với trước 2020 thời điểm này so với trước 2020 khi mà diễn ra covid thì rõ ràng nó, nó xấu rất là nhiều và có tốt lên là tốt so với lại ờ, lúc xấu quá thôi còn thực ra để tốt mà để tăng trưởng thì các anh nghĩ là còn rất nhiều thời gian còn rất nhiều cái biến số phía trước về cái việc mà cái nào mà tiêm được hai mũi và mở cửa nền kinh tế thực sự thì anh dũng nghĩ ở đây không phải cái cơ hội chết đinh nữa. còn nếu đầu tư thì anh chị nên đọc báo cáo phân tích của bên research để mình à, mình tìm những cái luận điểm đó hợp lý hơn còn về chết đinh thì anh dù không chọn được này vâng ạ xin cảm ơn anh du ạ ở đây có anh chị có hỏi về cổ phiếu à, KSB và DHA thì đây là hai cổ phiếu mà cũng được uh, hưởng lợi từ cái làn sóng ờ, kỳ vọng vào đầu tư công À, trong đó KSB cũng đã vượt cái đỉnh à, ngắn hạn trước đó à, và hai phiên gần đây thì cổ phiếu đang điều chỉnh trở lại. À, cái đỉnh trước đó đã vượt. À, do đó trường hợp này đối với um, KSB thì à, trạng thái khá là tích cực. Anh có thể tiếp tục nắm giữ. Còn trong chiều mua thì mình sẽ quan sát thêm ở cái vùng giá đâu đó quanh 35 đến 35.5 cái vùng mà gần cái mục đỉnh trước đó xem cái giá cổ phiếu trong tuần tới nó phản ứng như thế nào ở ở vùng giá này để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua Ờ, cái còn delta thì, thì khối lượng có cái đỉnh dài hạn là vùng 2017 vùng 38 nếu sau này nó vượt qua thì những cái triển vọng giá dài hạn nó sẽ tích cực còn hiện tại nó đang sát cái đỉnh đấy chúng ta tâm lý người sẽ thận trọng thì mua mới ngay cả mua mới tuần tới thì cũng hạn chế đâu tại vì nó rất sát cái đỉnh ờ, từ 2017 và cái đỉnh là đỉnh lớn đấy thì nếu sau này nó vượt qua thì uh, sẽ nhìn cái triển vọng của nó sẽ khác đi thì lúc đấy mình sẽ cân nhắc mua breakout hoặc là nó breakout nó điều chỉnh nó vượt 38 mà nó có những nhịp điều chỉnh sẽ đánh mua với cái tầm nhìn nó khác hơn và nếu mà nhìn từ tháng 7 thì nó tăng tương đối nóng và nó sát cái đỉnh lớn thì nên thận trọng và nếu mà có thì cái anh dung nghĩ là à, nên quan sát ở cái vùng 38 à, nó tiến về đấy nó như nào nếu mà nó xuất hiện những phiên đến đỏ khối lượng lớn thì mình nên chốt không chứ đừng à, nên bảo hiểm thứ này nữa trong ngắn hạn nhưng mà nhìn triển vọng ngắn hay trung hạn nó vẫn là tích cực nhưng nếu mà sau này nó vượt cái đỉnh 38 thì cái triển vọng chung và dài hạn nó sẽ mở ra cái góc nhìn nó tích cực hơn nữa giờ của DHA thì ờ, nó cũng tương tự thôi nhưng mà mình thấy là nó cũng làm cái trạng thái hồi phục thôi nó giảm từ từ đầu 2021 đến giờ rất là mệt mỏi thì tháng 3 đến tận ờ, tháng 7 đã giảm 4 tháng và nó hồi về lại cái chỗ nó đã giảm cái này nếu mà nó tích lũy thời gian nó tiếp tục cao lên nó vượt 50 đi liên tiếp thì có thể cân nhắc được nhưng cái thanh khoản nó thì cũng rất là nhỏ đây cổ phiếu cũng thuộc dạng cơ bản cô đặc và phù hợp với những ai nắm giữ thôi tăng giá trong nhiều năm qua rất là tốt nhờ những cái mỏ đá của DSA có lợi thế thì nó phù hợp với những ai mà thiên về hướng đầu tư được chết đinh thì hơi khó thì thành quả nó thấp với chục nghìn phiên thôi và cái diễn biến nó những lúc cũng rất là phập phù cái du thì không không có quan điểm chết đinh của này vâng ạ cảm ơn anh du ạ ở đây anh uh, quốc thanh nguyễn có hỏi về cổ phiếu uh, ờ, qns và msh ờ, và msn Masan ạ qns thì uh, nó có một cái đỉnh uh, từ khi mình biết đến giờ là cái đỉnh 55 ấy, đợt rồi nó lên nó chạm mà nó bị dội lại hơi cố vượt qua bị dội cổ phiếu này thì các bên uh, phân tích thì vẫn định giá nó tương đối tích cực tức là nhìn cái triển vọng ngành nó được hưởng lợi từ cái việc thiếu hụt ở trên trường quốc tế ngành hàng nó là ngành hàng thiết yếu sữa đậu nành với đường thì uh, nếu mà nhìn diễn biến hai phiên nay thì tiền vào tốt nhưng mà giá này không bứt phá nhiều nhất là phiên nay tiền vào đến triệu rưỡi nhưng mà giá tăng 0,8%. phần trăm ta cho thấy là cái niềm tin về việc cái vượt cái vùng giá 55 này nó vẫn là còn thấp này là những người mà bị kẹt hàng từ ngày xưa hoặc là người mới kẹt ở vùng 55 có những có thể có những người kẹt hàng từ hồi nó IPO thì lên sàn nó tận giá đấy và có những thể là những người đang kẹt hàng từ mấy tuần trước đang đang bán ra nó cho thấy là cái niềm tin vượt đỉnh chưa cao mình tốt nhất là mình đợi cái cú nó vượt 55 mà nó quyết liệt thì, thì mua vào trong tuần tới còn nếu như nó không vượt được thì thì uh, đừng mua vội thì vì nó xác định những cái tắc của dù là không mua đâu nhất là nếu mình nhìn cái nhịp tăng vừa rồi tôi mới nóng từ tháng 7 giờ đúng không ạ nó hoàn toàn có thể nó sẽ ưu tiếp nếu mà nó chạm đỉnh nó không vượt được thì nên đợi một cái cú vượt 55 nó rõ ràng thì mình mua phiên vượt đỉnh cũng được hoặc là nhìn cái trạng thái mà nhiều lần nó chạm đỉnh nó rộ lại tốt nhất là nó vượt hẳn thì nó điều chỉnh lại mua với cái tầm nhìn nó khác thì cái tôi nghĩ là không, không nên mua lúc này còn một phiếu nữa là massage này massage thì chỉ vọng à, thì nó vẫn là tích cực thôi nhưng mà nhìn vài tuần gần đây nó là sideways rồi và nhìn cái xác suất của đỉnh thì nó vẫn có nhưng mà cái dung là tương thấp cái quá trình gần đây mình thấy nó tăng nó tương đối võng mỗi lần nhịp tăng xong nó võng rất là mạnh nó vượt xong nó chỉ tăng một chút thôi nhưng cái kỳ vọng nó không còn nhiều nếu mà có thì cái dung nghĩ là đi quan sát tuần tới ở vùng 150 đến có thể nó nó sẽ break qua vì hiệu ứng đám đông như các lần trước nhưng mà để kỳ vọng nó đi xa nữa mình nghĩ là xác suất là tương đối thấp và thiên về hướng cạnh chốt lời mua mới thì không nên vâng ạ do cái thời hạn của chương trình cũng có hạn thì linh xin phép ờ, được trả lời một câu hỏi cuối cùng của một anh chị khách hàng ạ còn chờ những anh chị nào mà chưa được ờ, các chuyên gia trả lời trong phiên ngày hôm nay thì, thì linh vừa có để lại cái đường link ở ờ, trong phần chat anh chị có thể để lại câu hỏi trong phần đó thì các chuyên gia của trung tâm tư vấn đầu tư của VNRX sẽ hỗ trợ trả lời ờ, giải đáp các câu hỏi của anh chị ạ. Ở đây ờ, chị Nguyễn Thị Hiên có hỏi về cổ phiếu RI ạ. Anh Chu có thể ờ, trao đổi một chút về cổ phiếu này không ạ? Ừ, cổ phiếu RI thì nhìn ngắn trung hạn thì đều tích cực cả. Cổ phiếu này trong nhiều năm qua thì vẫn là xu hướng chủ đạo là tăng giá thôi. Người thấy là trong nhiều năm qua thì nó vẫn là xu hướng chủ đạo tăng giá rồi lại sideways tăng giá kể cả những cái năm mà có giai đoạn nó xoay quay mất mấy năm thì thực ra nó vẫn là gọi là mô hình nền phẳng tức là nó tăng trưởng rồi nó lại à, à, đi ngang để nó đợi tăng trưởng nó nó tiếp tục cải thiện nó lại đi lên thôi. Nên là nếu mà xu hướng của nó trong 10 năm qua nó vẫn là xu hướng đi lên nếu nhìn từ 2011 đến giờ khi mà doanh nghiệp tái cơ cấu rất là mạnh mẽ thì uh, hiện tại nó cũng chưa có cái kháng cự đủ mạnh đâu nó vẫn là một cái nhịp uh, tăng chung ngắn hạn nó vẫn là tích cực và trung hạn thì nó quá tích cực còn uh, ngắn hạn vẫn là nhịp đi lên nó có điều chỉnh vài phiên nay người thấy là khối lượng rất là thấp thì các em dung nghĩ là nó cũng chưa phải áp lực chốt lời đâu thời gian tích lũy trong cái mô hình đợt vừa qua nó kéo dài đâu đó khoảng 6 à, tháng trong cái đấy nó mới tăng giá bước cao mô hình nó tăng giá đâu đó khoảng 2 tháng thì các anh dung nghĩ cái triển vọng của nó từ nay cuối năm nó vẫn còn tăng giá tiếp vì thường cái mô hình nền phẳng thì cái thời gian tích lũy thì nó bao lâu thì cái quá trình tăng giá nó thường thì nó, nó sẽ kéo dài bấy nhiêu là mình nhìn cái quá trình tích lũy của nó từ tháng 2 đến tận tháng tháng 8 của tháng 8 là 6 tháng thì quá trình này nó sẽ kéo dài đâu đó đến à, tháng 1 tháng 2 năm sau tức là cổ phiếu này nó sẽ vẫn còn xu hướng tăng tiếp chẳng qua nó sẽ trên đường đi nó sẽ có nhiều lần dịch giác giá dung nghĩ là những cái mốc cao hơn như 75 80 thì như đi hoàn toàn có thể đạt được nếu mà xét về mặt cơ bản thì nó vẫn xứng đáng đi lên tiếp mình tin là cổ phiếu này sẽ đi lên này cũng ta và tiếp tục nắm giữ được vâng ạ cảm ơn anh du ạ câu hỏi cuối cùng của chị à, Lý Thị Quỳnh Trang về cổ phiếu Masan R. Cổ phiếu này vừa rồi cũng tăng khá là tốt ờ, trong một vài phiên gần đây. Anh Chu có trao đổi gì về cổ phiếu này không ạ? Cổ phiếu này thì thực ra nó cũng không phù hợp cho đầu tư lắm đâu, tại vì kết quả kinh doanh thì nó cũng chưa có gì trong nhiều năm qua. À, chết đinh cũng tương đối ờ, <clears throat> tương đối khó đấy, tại vì cổ phiếu này ở Upcom mà người thấy là cái sóng tăng nó rất là phũ, <clears throat> tăng rất là nhanh và xuống rất là sốc, các cú nó rất là nhanh và ngắn. Thì ờ, đợt này thì nếu mà nhìn diễn biến của mấy phiên gần đây thì có vẻ nó đang muốn cố để vượt cái vùng đỉnh 26 này. thì trong tuần tới nếu mà các diễn biến mà nó vượt đỉnh 26 này thì nó sẽ đáng quan tâm hơn bởi vì vượt 26 thì nó sẽ không còn cái đỉnh nào phía trước tức là nó vượt một cái đỉnh mà đè nén nó từ 2016 rồi 5 năm rồi thì nếu vượt đỉnh thì cái triển vọng sẽ mở ra và tốt nhất là những cổ phiếu sàn upcom mà nó biến động thất thường này thì nên đợi nó bứt hạt thì mình mua khi nó điều chỉnh tí test thôi ví dụ như trong tuần tới mà nó có những phiên mà vượt hạt cái đỉnh 26 này quyết liệt đóng nến xanh khối lượng tốt ấy, thì nên đợi những phiên sau điều chỉnh thì có thể cân nhắc mua với một triển vọng nó mới còn hiện tại nó đang ở sát đỉnh thì, ờ, thì không nên mua quá sát đỉnh và cái rủi ro người thấy là những cái lần nó dội rất là mạnh nên tốt nhất là đợi tuần tới nếu mà nó vượt 26 thì mua ở phiên sau ở những phiên ờ, vượt đỉnh đấy nó điều chỉnh thì mua còn không nên mua kể cả những phiên cuối cao nó sẽ rủi ro và mua hiện tại thì nó, thì nó tương đối rủi ro rồi và nhất là cổ phiếu này nó cũng tăng được các buộc để phiên ờ, khối lượng mạnh thì trên phiên nay khối lượng nó lại co lại và nó, nó không có khối lượng trạng thái tâm lý nó rằng có khó để quyết định thì nên đợi cá nhân du thì nghĩ cổ phiếu này khi nó vượt 26 thì thì nó sẽ là một cái uh, câu chuyện có thể cân nhắc được tại vì ờ, lúc đấy thì nó sẽ không có cái cản kích thước thì mình mua một cái tầm nhìn nó khoáng đạt hơn và chấp nhận rủi ro về cả 50 phần trăm còn hiện tại thì mua khi nó xác định thì trong năm năm qua đã nhiều lần đến chạm giá 26 nó lại dội lại cái cú nó rất là sốc như này không nên mua ở cái vùng này nếu có thì nên đấy cũng nên nếu mà chị đang có chị nên quan sát ở vùng 26 tuần sau trong trường hợp mà nó tiếp tục là có một cái tuần mà không thể vượt được giá 26 nhiều lần chạm lên và rộ xuống và nó xuất hiện những phiên mức lớn thì chỗ là cho an toàn vâng ạ xin cảm ơn anh du cảm ơn anh đã những cái chia ờ, trao đổi của anh trong phiên ngày hôm nay và cảm ơn anh những đồng hành ờ, chương trình ạ à, cảm ơn các anh chị khách hàng đã tham gia chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại anh chị trong chương trình tuần sau ạ chúc anh chị cuối tuần vui vẻ